khi em hoang mang lúc hờn ghen hay đang trách anh nếu những lúc xa anh em nghe tiếng yêu mong manh xin người chớ buồn lo làm gì cũng đừng lòng lanh nơi khóe mi bởi vì anh luôn muốn em gần mặc dù có những khi mình xa cách mình dỗi hay mãi như giây phút bên em thiết tha tình yêu thương ngọt ngào êm đêm người yêu nhé đợi anh về rồi bao suy tư những giây phút lo âu sẽ theo nỗi cô đơn vội tan biến mau vì anh vẫn hoài nhớ em chỉ chỉ mong em sẽ mãi bên anh mãi cho anh phút giây thần tiên tiếng yêu ngọt ngào như khi bên nhau mỗi khi em hoang mang lúc hờn ghen hay đang trách anh nếu những lúc xa anh em nghe tiếng yêu mong manh xin người chớ buồn lo làm gì cũng đừng lòng lanh nơi khóe mi bởi vì anh luôn muốn em gần mặc dù có những gần mãi như giây phút bên em thì thà tình yêu thương ngọt ngào êm đêm người yêu nhé đợi anh về rồi bao suy tư những giây phút lo âu sẽ theo nỗi cô đơn vội tan biến mau vì anh vẫn hoài xin em đừng đi chỉ mong em sẽ mãi bên anh mãi cho anh phút giây thần tiên tiếng yêu ngọt ngào như khi bên nhau những phút đầu tiên phút giây ta bình cho anh ôm em cho anh được chạm vào mái tóc đặt bàn tay trong tay thuần thức con tim đập rất mạnh tràn ùa vào trong anh khi em nhẹ hôn lên đôi môi anh để những đam mê hạnh phúc yêu thương trào ra vì anh vẫn hoài nhớ em chỉ có em và mỗi em dù em có nhiều nghĩ suy nhiều vấn nghi xin em đừng đi chỉ mong em sẽ mãi chuyện tiếng yêu ngọt ngào như khi bên nhau những phút đầu tiên phút giây ta bình yên oh, oh, oh. Aceita a